Xin chào tất cả quý vị đã đến với kênh thông tin Chê Quan Thì à, vẫn là tôi Phô đây Và ngày hôm nay thì mình xin đọc cho mọi người một cái thông báo mà đã được mọi người mong đợi trong à, suốt à, mấy ngày vừa qua Tại vì chúng ta cũng chỉ nghe đồn thổi thôi Chứ chưa có thông báo chính thức từ công ty đúng không Thì hôm nay công ty đã chính thức ra thông báo rồi Đó thì mình xin đọc cho mọi người cái thông báo của công ty mình Về việc là nâng lương hàng năm 2022 và điều chỉnh phụ cấp chuyên cần cũng như là thưởng Tết nhé Rồi thì đấy nội dung ở trên nó chỉ như vậy thôi mình bắt đầu mình sẽ đọc thông báo và tới đâu thì mình sẽ phân tích tới đó nhé thì à, hy vọng là mọi người thấy à, nếu mọi người thấy hay thì mọi người à, đăng ký kênh và góp ý để ủng hộ mình thì mình cống hiến cho mọi người những cái video nó hay hơn nó nhiều cái nội dung mà dễ hiểu hơn cho mọi người tất cả mọi người nhé đâu nào thì mọi người à, nhắc vào cái link mà mình gửi trên Facebook á thì nó mở trình duyệt web thì mọi người không có đăng ký kênh được đâu mọi người muốn đăng ký kênh youtube của thông tin check quan này thì mọi người mở cái app youtube ở trên điện thoại lên nhé mọi người nhớ mở vào cái bấm vào cái biểu tượng youtube ở trong điện thoại mình gõ thông tin check quan nhé thông tin t a e k one thì nó sẽ hiện lên cái kênh của mình mọi người nhìn thấy hình ảnh là mọi người sẽ biết ngay mọi người nhấp vào kênh rồi mọi người muốn xem video thì mọi người nhấp vào cái mục video à, nhấp vào mục video thì mọi người sẽ thấy những cái video mà mình đăng ở trong đó thì mọi người quan tâm cái video nào thì mọi người à, coi cái video đó được không nào và bây giờ mình bắt đầu ờ, đọc thông báo luôn nhé. Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Căn cứ vào thỏa thuận giữa Ban Giám đốc Công ty và Ban chấp hành Công đoàn về việc điều chỉnh và nâng lương hàng năm cho người lao động. Nay Ban Giám đốc Công ty thông báo chính thức tới người lao động một số nội dung cụ thể như sau. 1. Tăng lương hàng năm 2022 Năm 2022, người lao động đang làm việc tại công ty Chequan Vina và các chi nhánh sẽ được tăng lương như sau. 1. Tăng lương 100.000 đồng trên một người vào lương cơ bản kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 2. Tăng 3% lương cơ bản khi người lao động đến kỳ hạn nâng lương năm 2022, tức là đến cái kỳ nâng lương đến cái tháng mà mình vào làm việc á. Ừ, đến cái kỳ mà mình nâng lương hàng năm, cứ mỗi năm nâng lương một lần đó là tới ngày mình đủ thời gian nâng lương hàng năm đó ví dụ như là bạn bạn vào tháng 2 thì tháng 2 bạn sẽ được nâng lương đó và bạn vào tháng 3 thì tháng 3 bạn sẽ được nâng lương thì mọi năm là tăng 5% nhưng năm nay công ty tăng 3% nhé nó đơn giản vậy thôi còn đầu năm thì chúng ta được cộng 100.000 đồng vào lương cơ bản lưu ý trường hợp chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022 nếu mức điều chỉnh cao hơn 100.000 đồng thì công ty sẽ điều chỉnh bằng số chênh lệch vào lương cơ bản cho người lao động từ thời điểm hiệu lực áp dụng của nghị định đó thì là 100.000 đồng cộng với lương căn bản vào tháng 1 luôn này là cái này là điều chỉnh lương tối thiểu vùng của nhà nước đó. Bây giờ nhà nước chưa có thông báo nhưng nếu mà nhà nước có thông báo mà cái số tiền điều chỉnh lương nó tăng cao hơn 100.000 đồng thì công ty bù thêm mà thấp hơn thì cho công ty vẫn cho mọi người đủ 100.000 được chưa nào? Thì chắc không hơn bao nhiêu đâu. Tiếp theo này, kỳ hạn nâng lương năm 2022 đủ 12 tháng kể từ tháng tuyển dụng hoặc kể từ lần nâng lương lần trước thì mình mới nói trên rồi đó là cái tăng 3% này là là phải đủ đến cái kỳ hạn tăng của của mỗi người là mỗi người khác nhau người vào tháng 2 người vào tháng 3 người vào tháng 10 thì ai tới tháng đó họ mới được tăng nhé thì này mọi người nắm được hết rồi mình không nói nhiều nữa ok chưa nào tiếp theo đối với người lao động có mức lương tháng 12 năm 2021 từ khoảng 22 trở lên thì năm 2022 sẽ không áp dụng mức tăng 3% mà tăng thêm số tiền vượt khung là 100.000 đồng vào lương cơ bản. Cái này là dành cho những ai vào lâu rồi đấy, những ai vào ờ, cái bậc lương của họ 22 năm rồi là không có tăng nữa. Đó, công ty không tăng lương cơ bản nữa. Không có áp dụng theo tăng lương hàng năm là 3% hay 5% nữa mà số tiền mà phụ cấp cho những người vượt khung này là 100.000 đồng cho một người. Đó, là tăng vào lương cơ bản luôn nhé mọi người. là những những người mà làm hai mấy năm trở lên rồi cái lương của họ là, là bậc hai mấy rồi đấy thì họ không được tăng lương 5% nữa mà công ty cộng 100 ngàn đồng vào lương căn bản. Rất đơn giản vậy thôi. Giờ tiếp theo, trợ cấp chuyên cần năm 2022 áp dụng kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Một nhỏ, mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thành 500.000 đồng trên một tháng. 2. Điều kiện hưởng trợ cấp chuyên cần. Đây mục này có thay đổi nhiều nha mọi người. Chuyên cần tăng nhưng mà điều kiện để hưởng chuyên cần cũng sẽ khó hơn nhé. Như vậy mới đảm bảo công bằng đúng không? Mình nghĩ là như vậy mới đảm bảo công bằng. Rồi. Mức 1 500.000 đồng trên một tháng áp dụng cho các trường hợp đi làm đầy đủ trong tháng. Mức 2 400.000 đồng trên một tháng áp dụng cho các trường hợp đi trễ, về sớm, ra giữa giờ, vắng không lương cộng dồn từ 4 giờ đến dưới 8 giờ. Đó, cái này thì mọi người nghe đang nắm được ngay đúng không? Ví dụ mình xin về sớm một tiếng hay là xin ra đi trễ một tiếng hoặc là mình nghỉ bệnh thì cũng là nghỉ không lương đúng không? Thì bệnh bảo hiểm trả thì cứ từ 4 giờ đến dưới 8 giờ thì làm chuyên cần chỉ còn 400 thôi còn nếu mà số giờ ra việc riêng của mình một tháng đó mà à, cộng dồn dưới 4 giờ thì không việc gì nhé được chưa mức 3 200.000 đồng trên một tháng áp dụng cho các trường hợp đi trễ về sớm ra giữa giờ vắng mặt không lương cộng dồn từ 8 giờ đến dưới 16 giờ đấy ai mà đi trễ về sớm hay là nghỉ bệnh hoặc nghỉ mà nghỉ bệnh là không lương rồi đúng không từ 8 giờ đến dưới 16 giờ trong cái tháng đó thì sẽ chỉ được hưởng 250.000 tiền chuyên cần thôi nhé mức 4 0 đồng trên một tháng, áp dụng cho các trường hợp đi trễ, về sớm, ra giữa giờ, vắng không lương cộng dồn từ 16 giờ trở lên. Đó. Thì trong tháng đó nếu nghỉ bệnh 2 ngày là hết, không còn nhân cần nữa, là 16 giờ rồi, đúng không? Thì nghỉ bệnh là không có lương rồi, đúng không? Mà đi trễ về, về sớm ra sớm thì họ cũng trừ rồi, họ trừ từng giờ một mà, đúng không? Mọi người nắm rồi nhá. Mình phân tích nếu ai chưa hiểu thì tua lại mà nghe, được chưa? Rồi ba Đối với công nhân viên mới và công nhân viên nghỉ việc trong tháng thì áp dụng như nào với cái này mình phân tích luôn này công nhân mới được tính theo số ngày làm việc tương ứng và sẽ được áp dụng theo điều kiện hưởng tại điểm 2 như trên đấy cái điểm 2 là cái điểm mình mới nêu này, này. đó đối với công nhân mới vào làm việc cũng vậy nhé tính theo số ngày làm việc và sẽ được áp dụng theo cái điều kiện hưởng tại điểm 2 như trên này đấy thì tính mức cái số ngày bạn làm việc vào từ những ngày bạn làm việc đó mà bạn thỏa mãn những điều kiện ở trên thì cũng sẽ áp dụng theo như trên được chưa còn đối với công nhân thôi việc trong tháng thì sẽ không được hưởng trợ cấp chuyên cần nêu trên. Đúng rồi, cái này mình nghĩ là hợp lý. Mình nghỉ luôn rồi làm gì có chuyên cần nữa đúng không? Rồi ví dụ cụ thể, ví dụ công nhân A vào tháng 7 năm 2019, lương cơ bản tháng 12 năm 2021 là 5 triệu 500 ngàn đồng. Suy ra, lương cộng phụ cấp chuyên cần là 5 triệu 800 ngàn đồng. Đúng không? 5 triệu rưỡi bên 300 là 5 triệu 8. Thì nâng lương năm 2022 sẽ như sau. Tháng 1 năm 2022 5 triệu 500 ngàn đồng lương cơ bản cộng thêm 100 ngàn là 5 triệu 6 đúng không? Và đến tháng 7 năm 2022 là đến cái ngày mà mình nâng lương hàng năm cái thời điểm mình làm vào làm việc đó tròn một năm đó. Đó, đến tháng 7 năm 2022 thì 5 triệu 500 ngàn đồng cộng với 100 ngàn đồng hồi nãy rồi thì lúc đó lúc đó là lúc đó tháng 7 là lương của bạn đã 5 triệu 6 rồi đúng không? Nhân đến 103% tức là 3% lương tăng hàng năm đó, mọi năm mọi năm là tăng 5% giờ tăng 3 đó. Thì thành 5 triệu 700 68.000 đồng đúng chưa và lương cộng phụ cấp chuyên cần 500.000 đồng nữa thì nó bằng 5 triệu 768 cộng với 500.000 đồng nữa thì thành 6 triệu 268.000 đồng đó mọi người nghe có thể hiểu được đúng không thì đơn giản thôi cộng thêm 100.000 đồng vào cái tiền uh, cơ lương cơ bản vào đầu năm luôn còn đến cái tháng mà mình vào làm việc ừ, tròn một năm để tăng lương ấy, thì tăng 3% nó đơn giản thôi ví dụ 2 đối với người lao động có mức lương cơ bản tháng 12 năm 2021 từ khoảng 22 trở lên. Công nhân B vào tháng 4 năm 1996 lương cơ bản tháng 12 năm 2021 là 13 triệu 500 ngàn đồng. Thì suy ra lương cộng phụ cấp chuyên cần 300 ngàn đồng là 13 triệu 800 ngàn đồng. Thì đây là những người mà mà lương vật khung nhá mọi người. Mức lương của họ thang bằng lương của họ là hai mấy năm, họ làm hai mấy năm rồi đó. Không có được tăng theo 3% hàng năm hay 5% nữa mà thay vì cái 5% đó thì cộng thêm có trăm ngàn đồng thôi nhé. Đấy thì ờ, lương cộng phụ cấp chuyên cần 300 ngàn là là thành 13 triệu 800 ngàn đồng và nâng lương năm 2022 cũng như điều chỉnh chuyên cần nó sẽ như sau tháng 1 năm 2022 13 triệu 500 ngàn đồng cộng 100 ngàn đồng là cái tiền mà tiền 100 ngàn đồng là tiền có giống như kiểu điều chỉnh mức lương của nhà nước đó và cộng 100 ngàn đồng này là giống như là tăng lương hàng năm đấy là thành 13 triệu 700 ngàn đồng suy ra lương cộng phụ cấp chuyên cần 500 ngàn đồng thành là 14 triệu 200 ngàn đồng đấy thì ai đang trong ấy cái level này thì mình phân tích là mọi người biết luôn được chưa rồi xong nhá đấy là cái phần mà tăng lương và điều chỉnh chuyên cần và tiếp theo chúng ta đến với tiền thưởng Tết và tỷ lệ thưởng Tết sẽ được tính như sau người lao động vào làm việc trước ngày 15 tháng 1 năm 2021 thưởng 150% lương cơ bản được chưa người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021 thưởng 135% lương cơ bản. Và người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 đến 14 tháng 3 năm 2021 thưởng 120%. Người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021 thì 105%. Người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021 thưởng 90%. Người vào làm việc từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021 thưởng 75%. Người vào làm việc từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 7 năm 2021 thưởng 65%. Người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến 14 tháng 8 năm 2021 thưởng 55%. Người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2021 thưởng 45%. Người lao động vào làm việc từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021 thưởng 35%. Làm việc từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến 14 tháng 11 năm 2021 thưởng 25%, là 1 phần tư đó. Người vào làm việc từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến 14 tháng 12 năm 2021 thưởng 15%. Đó. Và người làm việc từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến 14 tháng 1 năm 2022 thưởng 500.000 đồng. Rồi, chúc mừng mọi người nhé. Tiền thưởng Tết căn cứ vào lương căn bản mới và hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 và trung bình phụ cấp nặng nhọc độc hại nếu có tính tại thời điểm tháng 12 năm 2021 của năm 2021. Người lao động còn làm việc đến ngày chi thưởng, không bao gồm người lao động tự ý bỏ việc đang trong thời gian gửi thư mời và tạm hoãn hợp đồng. Ngày chi thưởng, tiền thưởng sẽ được chuyển vào thẻ ATM của người lao động vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 Ban giám đốc công ty và ban chấp hành công đoàn mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên luôn đồng hành cùng công ty, nỗ lực làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động để duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn và cùng nhau phát triển bền vững. Nhận được thông báo này, đề nghị các anh chị trưởng khoa quản lý và thư ký triển khai đến toàn thể cán bộ công nhân viên được biết và nghiêm túc thực hiện trân trọng thông báo thì đây là đóng dấu của ban chấp hành công đoàn cũng như chữ ký và ban giám đốc thì à, nội dung thông báo chỉ có vậy thôi thì có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đấy nhá mình nghèo lắm chưa có tiền xây nhà đâu và mình rất mong nhận được sự à, góp ý của tất cả mọi người vừa rồi thì mình cũng nhận được mấy cái ý kiến của mọi người góp ý ấy. thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người thì mình sẽ cố gắng để mình à, khắc phục những cái à, điểm yếu của mình những cái khuyết điểm mà cảm thấy mọi người cảm thấy không vui đúng không thì hy vọng là mọi người hãy like chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực mình ra những video tiếp theo nhé xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Chúc uh, tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là sẽ có một kỳ nghỉ Tết thật là uh, nhiều niềm vui, thật đầm ấm bên người thân của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.